Hi, welcome to my channel today Hôm nay chúng ta sẽ học về bảng chữ cái tiếng Anh các em nhé Các em xem xong nhớ like, đăng ký để ủng hộ kênh cho cô nha Đây là chữ gì? Đây là chữ A Chữ A chúng ta đọc tiếng Anh là gì các em? A A Alligator A A đây là chữ B trong tiếng Anh chúng ta đọc là B B B B bear bear bear có nghĩa là con gấu nha các em đây là chữ C trong tiếng Anh chúng ta đọc là dạ. C C C cat cat. Đây là chữ the trong tiếng Anh đọc là D D D dolphin dolphin. Đây là chữ e trong tiếng Việt và trong tiếng Anh chúng ta sẽ đọc là E E elephant elephant Elephant có nghĩa là con voi nha các em Đây là chữ F trong tiếng Anh Trong tiếng Việt mình sẽ không có chữ F nha các em Chữ này đọc là F F Fish Fish Đây là chữ G trong tiếng Việt Trong tiếng Anh sẽ đọc là G G Giraffe Giraffe Giraffe Ờ, trong tiếng Việt và trong tiếng Anh chúng ta sẽ đọc là Edge ờ, Edge ờ, Hippo Hippo Hippo Hippo có nghĩa là con hàm Mẹ các em Đây là chữ Y trong tiếng Việt Trong tiếng Anh sẽ đọc là I I Igloo Igloo Igloo có nghĩa là cái lều trại nha các em đây là chữ J J Juice, Juice, Juice. trong tiếng Việt sẽ không có chữ này nha các em đây là chữ K trong tiếng Việt trong tiếng Anh chúng ta sẽ đọc là K K K kangaroo con diều Đây chữ L trong tiếng Việt nhưng trong tiếng Anh chúng ta sẽ đọc là L L L lion lion lion có nghĩa là con sư tử như đây là chữ M trong tiếng Việt. Trong tiếng Anh chúng ta sẽ đọc là em em monkey monkey monkey có nghĩa là con khỉ. Đây là chữ N trong tiếng Việt, trong tiếng Anh chúng ta sẽ đọc là n n n n nurse nurse nurse có nghĩa là y tá nha các em đây là chữ o trong tiếng việt vậy trong tiếng anh chúng ta sẽ đọc là ầu ầu ầu ào ào ào ào có nghĩa là con cú nha các bạn B trong tiếng việt là pi vậy trong tiếng anh chúng ta sẽ đọc là p P âm này mình sẽ bật lên cho các em P Python Python Python Python có nghĩa là con trăn trong tiếng Việt chữ này có nghĩa là quả cu trong tiếng Anh chúng sẽ được đọc là kill kill kill queen, queen queen queen có nghĩa là nữ hoàng nha các em đây là chữ r trong tiếng việt vậy thì tiếng anh chúng ta sẽ đọc là o o nó giống như là chữ o nhưng mà mình cong lưỡi lên đó các em o o rabbit rabbit rabbit rabbit có nghĩa là con à, con thở nha các em con thở đây là chữ sờ trong tiếng việt trong tiếng anh chúng ta sẽ đọc là s s sunflower sunflower sunflower có nghĩa là hoa hướng dương hoa hướng dương nha các em đây là chữ tờ trong tiếng việt tiếng anh sẽ là tea thì các em nhớ đặt lưỡi chỗ trước răng nha tiger tiger tiger là con hổ nha các em là chữ u trong tiếng việt trong tiếng anh chúng ta sẽ đọc là diều diều umbrella umbrella umbrella là cái dù nha các em trong tiếng việt chúng ta sẽ đọc là vì vì vì van vàng đây là chữ W W W window window window đây là chữ S trong tiếng Việt trong tiếng Anh chúng ta sẽ đọc là X X fox fox fox là chữ y dài trong tiếng Việt trong tiếng Anh sẽ là hoài hoài dâu dầu dâu dầu dâu dầu đây là chữ Z Z zebra zebra zebra trong tiếng Việt không có chữ này nha các em bây giờ chúng ta sẽ hát lại bài hát ABC song A L M N O B Q R S T U V W X Y Z.